là bốt luôn anh có thể nói em là bốt và kể cả tim rau là bốt luôn và tất cả những anh đều người anh thích anh đều gọi là bốt. quay ra xin chào mấy du đài nha thì đáng lẽ ra mình không muốn nói về cái vụ việc này đâu đến nỗi mà esports á nó còn ghi là chính chủ được nhắc tên mà còn chưa lên tiếng mà anh gia bạc đã gọi là lên tiếng trước mình rồi anh em à là anh em biết là cái sự tôn trọng của tôi dành cho bác cỡ nào rồi đó và hiện tại hình ảnh của bác gấu bây giờ rất là lớn luôn ai ai cũng biết đến bác nhưng mà bình luận một câu rất là tô xích trong cái bài viết của esports khi đăng mình lên tôi không biết rồi là bác nói bản thân của tôi boss hay là nói nguyên một tem của tôi boss nhưng mà bác nói như vậy là quá là xúc phạm người khác rồi đó bác à từ khi á, tôi đầu tư vào gao và trước khi đợt drama giữa tôi và bác kết thúc á từ đó đến bây giờ tôi vẫn chưa khẽ bác một điều gì thì mình cũng gọi là mong bác đừng có nói ờ, này kia để cho mấy bạn gọi là qua tô xích để ảnh hưởng gọi là các tuyển thủ bên ờ, tem của gao là tức là tem của mình đó anh em à và và nếu mình muốn ờ, cái bàn nó sạch á thì trước tiên cái khăn phải sạch cái đã thì mới lau được cái bàn sạch nhé thì trước tiên cái khăn phải sạch cái đã thì mới lau được cái bàn sạch nhé Ủa và cuối cùng là cái đoạn video này em gửi tới anh là có thông điệp gì vậy? Nói cho anh nghe coi Là ý là em đang mời anh làm ờ, content để kiếm view ngày Tết hay là như thế nào? em cứ nói thẳng đi không có vấn đề gì phải ngại cả đầu tiên cái vấn đề là boss đúng không em hỏi ai là boss đúng không anh có thể nói em là boss và kể cả team gao là boss luôn và tất cả những anh đều người anh thích anh đều gọi là boss và bản thân em cũng có thể kêu anh là boss và kêu WEC là boss và kêu HQ số của anh là boss còn nếu em khẳng định em có trình thì chuẩn bị tới giải đấu lớn nhất của DeFi Việt Nam cứ thể hiện ở đó và những người xem họ sẽ tự biết ai là boss và ai là máy thế thôi và vấn đề thứ hai nữa là gao bạc chưa lên tiếng rồi này kia cái nọ là sao vậy rồi đưa anh vô rồi chứ vậy mà anh không không cần mày tôn trọng anh nói thật đừng nhắc cái tên anh là anh ok rồi còn tất cả những chuyện mà trên fanpage đấy em lên đó em trả lời nha còn cái bàn mà nó dơ á mua bàn mới cần chỉ khăn sạch em dạo này anh thấy cái mày nó hơi đạo lý hơi kinh đấy nha đừng có rủ tao solo mày không có làm content câu view ngày tết đâu ông nội gửi lời nói tâm sức khỏe các bạn con ngon luôn nha